Hãy đến với ví dụ đầu tiên của bài toán. 26 x 3 được kết quả là bao nhiêu? Các con hãy cùng nhau suy nghĩ và tìm ra kết quả. Dựa vào nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ở tiết trước, cô trò mình cùng đặt tính luôn. 26 nhân với 3. Bây giờ cô sẽ nhân 3 nhân 6 bằng 18. À, khác với bài hôm trước rồi đúng không? Đây là phép nhân mà khi ta nhân lại vượt quá 10. 3 nhân 6 bằng 18 ta sẽ làm thế nào? 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 và nhớ 1. 1 ta nhầm nhớ ở trong đầu. Tí nữa khi nhân sang đến hàng chục, ta nhớ cộng thêm một nhớ này vào. Ta nhân tiếp này. Hàng chục 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. Vậy 26 nhân với 3 bằng 78. Và cô trò mình đã có kết quả của phép tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số có nhớ rồi đấy. Và các con thấy hàng đơn vị có nhớ thì ta nhớ sang hàng chục. Và các con thấy với phần này các con đã thực hiện xong ví dụ đầu tiên. Cô nhắc lại 3 nhân 6 bằng 18. Đây, 3 nhân 6 bằng 18 viết 8 nhớ 1 3 x 2 bằng 6, 6 thêm một nhớ nữa bằng 7, viết 7 và cuối cùng 26 x 3 bằng 78. Chúng mình đã có kết quả của ví dụ đầu tiên. Bây giờ cô mời các con chúng mình cùng tìm hiểu ví dụ tiếp theo. 54 nhân 6 thì bằng bao nhiêu? Con này sẽ chắc chắn khó hơn đối với các con rồi. Chúng mình cứ đặt tính nào. Bây giờ ta cùng nhân 6 x 4 bằng 24. Viết 4, nhớ 2. Các con nhớ nhé, đây là nhớ 2.